sẽ giới thiệu một số dòng bếp ga dành cho thị trường nội nhật bên cửa hàng chúng tôi với rất nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau để cho các bạn có thể tham khảo và lựa chọn tôi à, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu con số 1 số 1 là Paloma số 1 là 1 triệu 6 ha model là Paloma IC30SB con này là nó có chế độ là à, rang chiên thoải mái không lo tắt lửa cái dòng bếp mà có chế độ rang chiên thoải mái này thì chỉ có shop rẻ hơn khuyến mãi phân phối thôi ở trên thị trường là hoàn toàn không có dòng bếp này nha các bạn bếp số 2 giá 1 triệu 6 mã số là Paloma IC330SF bếp số 3 giá 2 triệu mã số là Rinnai KG560L Bếp số 4 1 triệu 7 Bếp số 4 1 triệu 7 Mã là VH56BL Con này là mặt men nha các bạn Mặt men Giá 1 triệu 7 Bếp số 5 giá 2 triệu Paloma IC330SB Giá 2 triệu Số 5 mặt men Con này là có chế độ rang chiên thoải mái nè Bếp ờ, số 6 giá 1 triệu 6 mã số là Rinai e KGE 31NSBL mặt men con này mặt men số 7 giá 2 triệu ờ, mã số là Rinai NTE 56CL con này à, mặt men luôn con này là có chế độ rang chiên thoải mái đây để tôi à, giới thiệu cho các bạn luôn đây là cái công tắc rang này gạt qua bên trái là chế độ chế độ rang không tắt lửa và gạt qua bên phải là chế độ bình thường chế độ bình thường là nước cạn nồi bếp sẽ phá ra tiếp theo số 8 số 8 Rina Palo giá 2 triệu 2 số 8 giá 2 triệu 2 mã số Paloma IC 330 SB con này là nút nhấn mặt men nút nhấn mặt men à, số 9 là Paloma số 9 là giá 2 triệu 6 Paloma ờ, ICN86B con này là nút nhấn mặt men số 10 ờ, 2 triệu 6 mã số là Rinnai RT660GFTS con này là nút nhấn mặt men nút nhấn mặt men số 11 giá 2 triệu 6 mã Paloma BAN39B nút nhấn mặt men uh, số 12 giá 2 triệu 9 Mã Paloma ICN86BS Con này là nút nhấn mặt men Số 13 giá 2 triệu 4 Rinai KGE M660 FTS Con này là full chức năng Có chế độ chọn nhiệt độ chiên Chế độ uh, nấu nước Nước sôi tự tắt Nấu cơm Cơm ờ, chín tự tắt số 14 giá 1 triệu 6 Paloma IC 800B con này là nút nhấn mặt men số 15 15 giá 8 triệu Rinai RTS 61 AWG 10RN con này là mặt kính ờ, full chức năng full inox loại bếp này các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cho cháy lửa để nó chức năng của nó là trong trường những trường hợp mà động đất do rung lắc ờ, không có nồi nằm trên bếp thì bếp nó sẽ tắt lửa đó, đặc biệt của dòng bếp này là như vậy con này là chức năng ờ, an toàn khi mà có động đất nè dòng này là full chức năng có hẹn giờ có chế độ ờ, nấu cơm nấu nấu cháo nấu nước chọn nhiệt độ chiên chế độ nướng tự động Số 16 Giá 4 triệu Rinnai S650 VGAS Con này là mặt kính full chức năng Mặt kính full chức năng nó là Nó hẹn giờ được hai bếp Bên trái phải Hẹn giờ hai bếp Chế độ nấu nước hai bếp luôn luôn Chế này là chế độ nướng ờ, tự động Chế độ nấu cơm nấu cháo Số 17 4 triệu dòng này là con này là mặt kính full chức năng con này là Tokyo Tokyo mặt kính full chức năng con này là nó có hẹn giờ hai bếp trái phải hẹn giờ hai bếp trái phải nè chọn ờ, nhiệt độ chiên nè chế độ nấu nước nè rồi chế độ nấu cơm nè này ờ, nướng tự động theo loại thực phẩm nè tiếp theo số 18 giá 4 triệu 8 Rinnai e RTES 66 VCTSB con này là mặt kính full inox là à, full inox là có kiềng inox và nắp khói inox nha các bạn à, full chức năng luôn nó là nó có hẹn giờ hẹn giờ cho bếp bên phải rồi chế độ uh, nấu cơm nấu cháo cho bếp bên phải bếp bên trái là chế độ nấu nước chọn nhiệt độ chiên à, nướng hai tầng lửa Số 19 là Số 19 giá 8 triệu Tokyo Con Tokyo Tokyo à, con này á là Tokyo là nhà phân phối ra thôi Con này á nó chính là con Rinai R Nó giống như con mã số 15 Con mã số 10 19 à, nó giống như con mã số 15 Nó chính là cái model Rinai RTS61 RTS61 ha con 15 và con mã số 10 19 ờ, và con mã số 15 là giống nhau chức năng giống nhau nó là một hiệu ờ, Rinnai thôi RTS 61 và giá là 8 triệu dòng này là phải đặt nồi lên nó mới cho cháy lửa mã số 20 4 triệu 8 Rinnai S660 VGAS con này là mặt kính full chức năng full inox có hẹn giờ bếp bên trái nè chức năng chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trái nè bếp bên phải là nhiệt độ chọn nhiệt độ chiên nè chế độ nấu nước, nấu nước nè à, nướng ờ, tự động theo loại thực phẩm nè nướng hai tầng lửa nè dòng này là mặt kính full inox à, bếp điện từ con này là bếp điện từ Toshiba số 21 giá 3 triệu rưỡi bếp điện từ Toshiba các bạn nào mà muốn mà nấu nhanh đó, thì các bạn sử dụng bếp điện từ nấu nó nấu nó sẽ nhanh hơn thì dòng bếp ga nhưng mà ngược lại bếp ga thì tiện sử dụng hơn nó không bếp ga sử dụng nồi nào cũng được các bạn và đặc biệt là bếp ga các bạn chiên xào thì nó sẽ ngon hơn thằng bếp điện từ bếp điện từ thì ờ, chiên xào nó không có ngon nó chỉ phù hợp cho món nước món nước như canh lẩu này chẳng hạn đó là bếp điện từ à, ờ, mã số 22 con này là giá 8 triệu hàng trưng bày con này là bếp Haman bếp âm bếp âm ba bếp hiệu Haman con này là hàng trưng bày chưa sử dụng giá 8 triệu hầu như tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật đều có lò nướng hết ha rồi bây giờ tôi sẽ vào giới thiệu con bếp chính của ngày hôm nay chào các bạn thì hôm nay tôi sẽ tới một cái dòng bếp ga đến từ thương hiệu là Rinnai đây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 thì có một số nhà bán khác họ quảng cáo á, đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á nếu như mà có xảy ra cái trường hợp mà nước <clears throat> nó trào ra thì nó sẽ chạm vào đầu chi lửa này và khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý á, là ở đầu chi lửa này nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp chúng ta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 thì cái con biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ được từ hai trăm rưỡi lên đến ba trăm độ thì nó sẽ kéo dài cái thời gian các bạn rang thêm được một chút nữa nhưng mà khi đạt đến uh, cái nhiệt độ đó thì bếp nó vẫn sẽ tự động khóa ra lại thì bên cửa hàng chúng tôi á, cũng có thiết kế một cái loại công tắc có thể uh, cho các bạn thể rang xào thoải mái và để nhiệt độ đây từ 300 độ đây có thể lên được đến uh, 450 độ thì những cái loại bếp ga này á bình thường á thì nó chỉ có đạt tới khoảng là 350 độ thôi thì bên cửa hàng chúng tôi á, có thiết kế một công tắc có thể uh, cái chế độ rang xào cho các bạn có thể rang xào thoải mái mà không do lửa bị tắt thì mà các bạn ờ, mà mua mà có cái nhu cầu muốn lắp đặt cái, ờ, công tắc đó thì các bạn có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi đây thì giờ tôi sẽ tính năng ờ, khóa ga cái nước cạn nồi cho các bạn xem thì đối với cái dòng bếp ga Nhật này á, khi mà các bạn sử dụng á, nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam nên là khi mà các bạn có sử dụng pin á, thì các bạn nên tránh sử dụng một số cái loại pin như là cái pin con ó, con thỏ, pinaco thì những cái loại pin này các bạn sẽ có thể sử dụng chỉ dùng từ khoảng 15 cho đến 20 ngày thôi thì có một số loại pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba và Vinmarcel á thời hạn sử dụng có thể kéo dài lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày <clears throat> nhưng mà những loại pin này á khi mà các bạn sử dụng cho biết là Nhật thì nó sẽ rất là kém <clears throat> thì bên cửa hàng chúng tôi á, cũng có bán kèm bằng những cặp pin đây đây là cặp cặp pin cho xe biết đây để cho những bạn này mà có nhu cầu á để mà mua và sử dụng á thì một cặp pin này nó bên, bên hàng chúng tôi bán á, với giá là 50 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng là 5 tháng đây cặp pin đi theo bếp. lúc mà giới thiệu cái chế độ ờ, cạn nước này là phải nói luôn chế độ đen dạ. kêu nó đơn nó mượn trên đó Ờ, shop đang ờ, thử cái chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi bếp bên trái nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi lúc này nhiệt độ đáy nồi là trên 200 độ tương tự bếp bên phải cũng vậy tôi sẽ tắt đèn đi cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa ha đây lúc này cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ không có thay đổi cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ không có thay đổi nhiệt độ đáy nồi hiện tại là trên 200 độ cái rờ le bên trong đó, nó đã đóng lại 80 phần trăm rồi nhiệt độ đáy nồi bếp bên trái 250 bếp bên phải 250 luôn đó chỉ khoảng chừng ờ, một phút nữa thôi thì bếp nó sẽ khóa ra Yeah. bếp bên trái đã khóa ga công tắc bếp vẫn đang mở nhà sản xuất á rồi bên phải đã khóa ga luôn rồi công tắc bếp vẫn đang mở nhà sản xuất họ cài đặt cái nhiệt độ của cái đầu cảm biến này nè cái que cảm biến mà chạm vô đáy nồi nè là hai trăm rưỡi độ thì bếp nó sẽ khóa ga do đó trong quá trình sử dụng mà khi mà các bạn nấu mà các bạn quên nước cạn nồi thì bếp nó sẽ khóa ga và đối với bếp này á nó có cái chế độ ờ, rang cái nút 3 giây đây đây là chế độ rang ở chế độ rang á, thì nhà sản xuất họ sẽ cài đặt cái nhiệt độ của cái đầu cảm biến này từ hai trăm rưỡi tăng lên 300 độ thì bếp nó mới khóa ra đó là chế độ rang các bạn bấm vào đây và các bạn giữ đề tay 3 giây đó là chế độ rang và ở chế độ rang này á, nhiệt độ đáy nồi là 300 độ thì bếp sẽ khóa ga ở 300 độ á, thì ờ, các bạn cũng ờ, không có rang gì được đâu nó rất là khó sử dụng các bạn rang muối nè các bạn rang ờ, lạc nè thì ở 300 độ thì nó sẽ khóa ga nên cái này sử dụng chỉ gọi là hạn chế thôi chứ không có sử dụng thoải mái được thì ờ, shop chúng tôi có cung cấp cái giải pháp là rang chiên thoải mái các bạn muốn rang cái gì cũng được không có giới hạn thời gian thì ờ, cái đó là giải pháp ờ, tăng thêm nếu mà bạn nào mà có nhu cầu muốn rang thoải mái á, thì liên hệ với shop để shop tư vấn thêm còn chế độ rang theo bếp này á, thì nó sẽ sử dụng rất là hạn chế chứ không được thoải mái ha bấm và các bạn bấm giữ đề tay 3 giây để mở chế độ rang và bấm một lần nữa là tắt chế độ rang ha rồi thử tiếp thì để mà khắc phục vấn đề về pin á như ban nãy tôi đã nói với các bạn á khi mà các bạn mua biết ở cửa hàng chúng tôi đây thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái bộ pin sạc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 các bạn sẽ quan sát vào cái đèn hiển thị biết đây khi mà các bạn đang sử dụng á, mà cái đèn hiển thị đây nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin yếu rồi còn để nhận biết khi mà các bạn sạc pin á, khi nào pin đầy á, các bạn cũng có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên nỗi cống sạc ở đây khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh thì cũng có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn cũng nên uh, rút sạc ra thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có hai cực đây đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ em dấu cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết ở nhà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 đây như thế này <clears throat> để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra đây, biết sử dụng pin sạc hoạt động của bình thường <clears throat> thì ở bên không biết á, tôi sẽ làm cả một cái đầu dây chờ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 khi mà các bạn sử dụng mâm quyển này để mà nướng á, các bạn cũng nên đổ cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước sẽ bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì ở đây á, chúng ta sẽ có nắp che đầu chia lửa đây được làm bằng inox thì đối là nắp che này á, các bạn sẽ có thể nấu nướng thoải mái mà không sợ xảy ra cái vấn đề nó sẽ bị bục rỉ sét bể, như là những loại nắp sắt thông thường thì đối với những